đây các bạn có thể nhìn cái độ sắc nét của cái nhíp này đấy nhíp thì à, được à, lá thứ hai thì bẻ ra tận à, ngoài đỡ này chịu tải tốt hơn hàng nhíp lội đấy thì à, cái dòng này chịu tải được à, cao hơn à, khoảng 5 tạ hơn 5 tạ rồi đấy à, à, một đôi nhíp như thế này chỉ có trọng lượng là khoảng 15 à, kg các bạn nhé một đôi nhíp không như thế này thôi nhé chưa tính phụ kiện phụ kiện thì bên em bán thì lúc nào cũng rất là đầy đủ thứ nhất là à, đu nhíp rất là to này đấy các bạn thích à, đu nhíp dập cũng được mà các bạn thích đu nhíp như này được thực ra bản chất của cái đu nhíp thì à, à, nó để triệt tiêu cái dao động khi mà nhíp rãi ra rãi vào thôi nên này các bạn làm nhíp thì từ trước giờ mình à, sử dụng cái à, nhíp à, cái cái phụ kiện rất là mỏng nhưng mà chở một tấn không vấn đề gì cả Đấy, các bạn cứ thích nó dày thì mình làm dày lên thôi cao su này đủ luôn này đấy cao su tổng cộng là 16 cái à, mỗi một đầu nhíp này là 6 cái đầu kia là 4 cái này đầu kia hai này đầu này là một là 4 là 6 một nhíp là 6 cái ở trong này mình à, à, đang à, nhặt à, bị thừa mất cao su đấy đây một bộ nhíp thì à, có đầy đủ cao su nhé à, đầu trên này là hai cao su này hai cao su là 4 này cái đầu trên này hai cao su nữa là 6 này một nhíp là 6 cái cao su quang ốc à, thì à, ốc rất là dài nhé lại tránh chống trượt trôi gen cái này thì à, thực tế cũng ít khi bị thôi vì mình ốc bình thường mặt bích thì loại dày à, 6 ly các bạn nhé rất là thoải mái đây là gối đỡ ở phía trên này Đấy, thì một bộ nhíp rất là đầy đủ trọn bộ như thế này các bạn làm cái xe từ 5 tạ đến 7 tạ là đều có thể sử dụng được cái loại nhíp như thế này thì à, mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm ấy thì các bạn liên hệ số điện thoại là 0983 818 955 và số điện thoại 0946 845 955 đây đấy, đấy nhíp hàng nhập ấy thép của nó rất là cứng các bạn nhé thép của nó vừa cứng mà vừa đàn hồi tốt không như những cái dòng à, nhíp sản xuất trong nước mình thì à, à, những cái nhíp mình cũng không nói về trong nước làm kém mà nhíp thủ công sản xuất ấy, thì giá thành nó rẻ nhưng mà độ đàn hồi nó kém và độ tải nó kém do cái quá trình tôi thép của nó kém hơn nên là chất lượng nó kém thì nó rẻ hơn tất nhiên là nó sẽ không thể bằng được thì à, mình giới thiệu để cho các bạn à, có thể đặt hàng và à, biết được cái mặt hàng trước khi mua cho nó dễ đấy tất cả phụ kiện như trong hình các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video